Anh ơi, uh, giúp em dọn bàn với <sighs> <sighs> Hương hoa thơm ngát của Downy nay đã có trong loại hai mới Cho áo quần trắng sạch và thơm mát đến không ngờ Thêm chút bất ngờ cho cuộc sống Hai hương Downy mới